Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu xin kính chào quý khách. Xin vui lòng gọi số nội bộ của người gần gặp hoặc nhấn số 0 cả bộ phận lễ tân để được trợ giúp. Để gặp bộ phận dịch vụ khách hàng, vui lòng bấm số 1. Để gặp bộ phận thiết kế, vui lòng bấm số 2. Để gặp bộ phận kinh doanh, vui lòng bấm số 3. Để gặp bộ phận kế toán, vui lòng bấm số 4. Cuộc gọi của quý khách có thể được ghi âm nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin cảm ơn.